Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ à, chia sẻ sẽ cho quý vị nghe một bài đó là bài à, ca khúc rất hot của Đào Nguyên hiện nay đó là bài nhớ về tiếng là mình cũng đã nghe. Vì sao anh nhớ em thế này thương nhau đông đầy trong lòng mà buổi chiều còn gặp nhau đây muốn phương trời xây thành lũy tìm chơi nào mà không xanh thì xin em nhớ cho sao đêm hay là trăng gọi sang đường hoa để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu cả đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắp vì sao anh nhớ em thế này thương nhớ đông đầy trong lòng mắt buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em ơi em có điều có hay tình anh như núi cao biến lòng gương buồn cơn trời xây thành lũy miền chơi nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em im đen hay là chân gọi san đường hoa để anh đưa đón em gió chiều trên lối đi về không còn thiếu trọn đời mình gần bên nhau tình yêu thêm sắc thêm màu không còn lo thương nhớ